Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé Thì những anh em nào mà yêu quý Tiếng ở thời điểm qua thì nhớ ủng hộ Tiếng bằng một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá này nha anh em Thì riêng kênh Tiếng Số Kèo cũng đã sắp đạt đến móng là một ca sub Thì anh em nhớ đẩy nhanh cho Tiếng đạt cái mốc vào ờ, một ca sub trong cái tháng 3 này nhé Thì Tiếng cảm ơn uh, anh em rất nhiều và Tiếng sẽ cố gắng lên thêm nhiều video để nhận định và đưa các mã kèo uh, nhiều hơn tại các trận đấu Euro cho anh em tham khảo nhé Ok thì tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em thêm một cái trận đấu tại uh, uh, vòng loại Euro thì uh, Tiến sẽ nhận định cho anh em trận đấu tại bảng D nha anh em đấy thì cùng giờ cũng như là tối ngày 25 và rạng sáng ngày 26 sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra nè đó nếu như mà anh em không tìm được những trận đấu nào mà Tiến lên video thì anh em có thể trực tiếp liên hệ với Tiến qua cái Zalo hoặc cái Telegram đó thứ nhất anh em có vốn một hai cũ trở lên thứ hai là chơi cùng trang với Tiến để chơi cùng trang với Tiến anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng đấy thì anh em đáp, đáp ứng yêu cầu muốn ờ, vào nhóm cùng đồng hành với tiến ở những trận đấu phía trước thì cứ liên hệ với tiến qua zalo hoặc telegram tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm à, anh em nhớ nha đặc biệt là những anh em mà đang thua tha ở mùa world cup vừa rồi đấy thì đây sẽ là cơ hội để cho anh em gỡ gạt lại đấy thì ờ, do tiến không có nhiều thời gian nên chắc chắn tiến sẽ không lên được hết các video các trận đấu này cho anh em đâu mà tiến chỉ lựa ra một vài trận để lên thôi đó và tiếp theo đây trong cái video này tiến sẽ lên video nhận định cũng như phân tích cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng uh, với xứ Wales thì cái trận đấu này là thuộc bảng D nha anh em trận đấu này thuộc bảng D nhé đây thì uh, trước tiên trước trước tiên thì anh em có thể xem cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đó thì uh, ờ, Cotia sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cũng như là xứ Wales sẽ ra sân với sơ đồ là 4231. Trước khi mà nói về cái đội hình ra sân dự kiến thì Tiến sẽ cho anh em xem về cái mà mà đội hình được triệu tập của huấn luyện viên đó huấn luyện viên triệu tập các cầu thủ nào tại đội tuyển uh, quốc gia Tunisia trước tiên thì anh em hãy xem qua về cái đội hình này để cho anh em nắm thêm nhiều cái thông tin về các cầu thủ có thể ra sân trong trận đấu đêm nay nhé đấy thì ở cái uh, hàng tiền đạo thì có các uh, thì có uh, Livasa này cũng như là Basalic của Atalanta này hay là Velasic của Torino này đó rất là nhiều cầu thủ uh, tương đối là chất lượng nha anh em Benfica cũng góp mặt của Musa nè ở ờ, câu lạc bộ tại Nga cũng có sự góp mặt của Petkovic đấy còn về à, hàng tiền vệ hàng tiền vệ chắc chắn là xong sẽ không thể thiếu được cái bộ đôi đó chính là Luka Modric cùng với uh, Ivan Perisic của Tottenham và Modric thì của Real đấy bên cạnh đó còn có Kovacic của Chelsea này hay là Borovic của Inter Milan này đó rồi uh, ờ, Osit của uh, uh, Southampton này nói chung là cái bộ khung tiền vệ của Tottenham uh, uh, có một cái kinh nghiệm khá là dày đặc nha anh em và đang thi đấu tại các uh, câu lạc bộ lớn của châu Âu hiện tại đó còn về hậu vệ hậu vệ thì cũng có những cái tên rất là đáng chú ý như là Tanisic của Bayern đó rồi Juranovic của Union Berlin rồi uh, của Leipzig này có Vadion này đấy còn về vị trí thủ môn thì uh, cái vị trí thủ môn mà nắm vững nhất chứ là chính là cái câu lạc bộ tại Nga chính là của Livakovic đó thì uh, anh em xem qua những cái đội hình mà huấn luyện viên của có ti chịu tập ở lần này tương đối là có một cái tủ đề khá là già nha anh em đó cái đội hình này phải nói thật sự là khá là già luôn và tuy tuy là có chiều sâu đội hình nhưng chắc chắn nếu mà cái đội hình này mà thi đấu về sâu quá thì thì cái thể lực nó sẽ không được bình vững anh em vì các cầu thủ trẻ rất là ít luôn đó đây chính là cái ờ, đội hình mà được chịu tập của Cotia thì tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, uh, cái cầu thủ được chịu tập bên xứ Wales nha anh em đây thì anh em ờ, <clears throat> có thể thấy này xứ Wales thì uh, những cầu thủ của xứ Wales nhìn vào thì thấy cái tuổi đời tương đối là còn trẻ nè đó mới với một sức trẻ cũng như là cái thể lực chắc chắn nó sẽ bền vững hơn là Cotea rất là nhiều đúng không anh em đấy nhưng đáng tiếc cho xứ Wales đáng tiếc cho xứ Wales là ở uh, uh, trận đấu này sẽ không có được cái phục sự phục vụ của uh, Gareth Bale nha anh em đó vì uh, Gareth Bale đã tuyên bố là giải nghệ ở đầu tháng 1 vừa rồi đấy cho nên cái sự vắng mặt của Bell cũng là một cái sự tổn thất khá là nặng nề đối với xứ Wales nhưng bên cạnh đó vẫn còn có Danny Jim nè đã đang chơi cho Fulham cũng như Johnson hay là Mo các cầu thủ đang chơi ngoại hạng Anh cũng là một cái bàn đạp để giúp cho xứ Wales có được một cái động lực để uh, uh, hướng tới một kết quả có lợi trong cái trận đấu này đó ở hàng tiền vệ thì cũng có những cầu thủ cũng uh, rất là đáng chú ý như là Aaron Ramsey này rồi Harry Wilson cũng chơi cho Fulham này đó và Fulham còn có thêm một cầu thủ nữa là Harry này lúc Harry này còn ở vị trí hậu vệ thì có được uh, ờ, uh, ờ, Davy của Tottenham hay là uh, William của Nottingham Forest này đó rồi Robert của Burnley này thì nói chung các cầu thủ của uh, xứ Wales tuy thi đấu ở những chỉ chỉ có một số ít thôi một số ít là thi đấu tại các câu lạc bộ là lớn hàng đầu châu Âu nhưng anh em nhìn vào tổng thể thì uh, các cầu thủ của xứ Wales tương đối có cái tuổi đời khá là trẻ nha anh em đó có tuổi đời khá là trẻ so với Cotia thì ờ, đội hình của xứ Wales trẻ hơn rất là nhiều đây anh em nhìn vào cái uh, sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội thì uh, có thấy nè xứ cái độ tuyển trung bình uh, cái cái độ tuổi trung bình của xứ là tầm 26 thôi đó và cái độ tuổi mà trung bình của Cotia là đến 29 tuổi 28.9 như 29 nha anh em cái độ tuổi trung bình ở đây có nghĩa là tính tổng các cầu thủ lại với nhau rồi chia lại chia làm sao mà mà cho tính ra được tổng cái số tuổi này tuy nhiên thì cái này cũng không có hợp lý lắm nha anh em vì chắc chắn là cái độ tuổi của uh, các cầu thủ mà được huấn luyện viên của Costa triệu tập ở lần này chắc chắn là còn già cỗi hơn với cái mức tuổi trung bình là 28.9 hiện tại đúng anh em đó tuy nhiên tuy nhiên với cái đội hình mà tuy Costa có dày đặc kinh nghiệm hơn chinh chiến ở nhiều đấu trường và có nhiều kinh nghiệm hơn so với Sewell nhưng với Sewell hiện tại là một đội hình hoàn toàn mới mẻ cũng như là một đội hình trẻ này à, rất có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Costa nhé anh em đấy và trước khi mà mà phân tích và nhận định thêm về cái trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra trong cái cuộc đấu đầu này nhé ok đây thì anh em có thấy Costa với xứ Wales tiến sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo của trận đấu này đây hiện tại thì nhà cái đánh giá Costa chủ nhà chấp uh, đội khách xứ Wales với mức chấp khá là cao đó chấp một hòa này rồi chấp nửa một cùng với đó là mức nửa trái còn uh, mã tài xỉu trận đấu này là hai hòa 2.5 cùng với 2.25 cả trận thì uh, Tiến đã lên video nhận định tham khảo cho anh em trận đấu này khá là sớm nên chưa có được ờ, nhiều mã kèo như là mã kèo gốc kèo thẻ nhưng chắc chắn trước giờ bóng lăn tầm ờ, trước giờ bóng lăn mà tầm ờ, vài tiếng đồng hồ thôi chắc chắn sẽ có nhiều mã kèo hơn cho anh em chơi ok cho anh em đó thì với những mã kèo hiện tại tiến vẫn sàng lọc ra và đưa lên những cái mã kèo mà tiến chọn để cho anh em tham khảo nếu mà anh em thấy hợp ý hợp mã anh em có thể vào luôn ok chưa thì trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến phân tích và nhận định về cái cặp đấu này trước nha đấy thì uh, trước tiên anh em hãy đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của uh, uh, hai cái đội bóng này đây thì ở à, uh, bảng đấu này anh em có thấy chắc chắn chắc chắn là trong cái bảng đấu này thì uh, có tia cùng với uh, thổ nhĩ kỳ là hai cái đội bóng được cho là mạnh nhất cái bảng đấu này cùng với đó là cái sự cạnh tranh của xứ Wales đúng không anh em chắc chắn là đó chắc chắn là có tia thổ nhĩ kỳ và xứ Wales sẽ cạnh tranh là là hai cái sức đi tiếp vào bảng đấu này nhưng có tia sẽ không dễ dàng không dễ dàng ở bảng đấu này đâu nha anh em vì thổ nhĩ kỳ cũng đang có kinh nghiệm cũng như là là cái độ gắn kết của thổ nhĩ kỳ đang chơi rất là tốt đó cùng với đó thì xứ Wales cái đội hình của xứ Wales cũng là một đội hình khá là mới mẻ và rất là trẻ luôn đó cho nên mọi chuyện sẽ rất là khó lường ở cái bảng đấu này cho nên nếu như mà cái bảng này à, gần gần như gần như cái bảng này sẽ ảnh hưởng đến cái à, đến cái vị trí xếp hạng cũng như là cái vị trí đi tiếp của à, hai cái đội bóng này rất là nhiều đó cho nên cái trận đấu này theo tiếng thấy rất là quan trọng đối với Cotia cũng như là xứ Wales luôn nha anh em đó thì à, trước tiên anh em hãy xem qua về cái phong độ của chủ nhà Cotia đây thì anh em có thấy này Cotia có được đến uh, ờ, 7 chiến thắng hai trận hòa và một thất bại ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó riêng tại cái vòng loại World Cup vòng loại World Cup thì uh, Cotia có một cái phong độ ờ, khá là tốt khi mà có được 4 chiến thắng nè hai trận hòa và một thất bại trước thằng Argentina mà thôi và Cotia đã chơi uh, với một hàng tiền đạo phải nói là rất là tốt trong trận đấu luôn đó có trong đó có những chiến thắng đậm như là trận thắng 5-3 trước Gazin này đó rồi uh, thắng 2-1 trước Maroc này đó rồi trước đó Cotia cũng có một trận thắng đậm 4-1 trước Canada còn về cái việc sân nhà sao tiến cũng cho anh em xem khi mà có mà chơi trên sân nhà thì cái phong độ của con này chơi cũng khá là tốt luôn em đó ở năm trận gần nhất thì Cotia đã thắng 4 hòa 1 bất bại hoàn toàn năm trận gần nhất thi đấu trên sân nhà luôn một phong độ phải nói là rất là tốt dành cho các cầu thủ uh, uh, Cotia còn về đội khách về đội khách xứ Wales thì đang có một cái phong độ ờ, khá là tệ này khi mà chỉ có được một chiến thắng và hai trận hòa cùng với đó là 7 trận thua ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó còn tại vòng loại World Cup thì ờ, xứ Wales cũng đã bị loại ngay ở vòng bảng khi mà có một trận hòa trước ờ, Mỹ Ờ, một trận hòa trước Mỹ với tỷ số một đều này cùng với đó là hai trận thua trước uh, ờ, 2-0 trước Iran và thua 3-0 trước uh, đội tuyển Anh đấy một phong độ khá là tệ dành cho xứ Wales còn về phong độ sân khách của xứ Wales cũng uh, tệ tương đối nè sau 4 trận đấu gần nhất thì uh, tại sân khách thì xứ Wales cũng không có được một chiến thắng nào cùng với đó là một trận hòa 1-1 trước Mỹ nè và ba thất bại trước uh, Hà Lan cùng Ba Lan cùng với đó là thất bại 2-1 trước Bỉ à, và tiếp theo đây anh em có thể xem qua về cái ờ, phong độ đối đầu của hai cái đội này đây lịch sử đối đầu của hai đội này ở ba trận gặp nhau gần nhất thì ờ, Cotia có được hai chiến thắng với tỷ số 2-1 trước xứ Wales cùng với đó là một trận hòa mới đây vào năm 2019 à, của hai đội với tỷ số hòa là một điều đó thì trải qua ba trận đối đầu nhau anh em thấy là mọi lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Cotatia nhưng đều chiến thắng với cái cách biệt là một bàn thôi nha anh em đấy và đến với cái tỷ lệ nhà cái đã đưa ra trong trận đấu này cũng như với phong độ của ờ, hai đội bóng này hiện tại thì ờ, Tiến có phần nghiêng về ờ, Costa nhiều hơn vì anh em xem này cái thành tích trên tất cả mặt trận của Costa đều có phong độ phải nói rất là tốt cũng như là trên sân nhà trên sân nhà thì Costa cũng đã thắng đến 4 và hòa chỉ chịu một cái trận hòa không không trước Bỉ mà thôi đó trong đó có đến 4 chiến thắng rất là đậm trước ngoại đối thủ luôn như là 4-1 Canada rồi thắng 5-3 Brazil này rồi thắng 2-1 Maroc đấy thì cái phong độ của Cotea phải nói là ở mùa giải này à, cực kỳ tốt luôn nha em nha anh em khi mà cái đội hình của Cotea tuy là đang đang bị à, à, không có được những cầu thủ trẻ thay thế nhiều nhưng với cái đội hình mà già dặn đầy kinh nghiệm thì chắc chắn à, sẽ rất khó để xứ Wales à, có thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu này Tuy nhiên thì cho dù cái đội hình trẻ của xứ Wales sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Cotea nhưng mà sẽ rất khó để uh, có được một cái kết quả tốt nhất trước uh, Cotea uh, dành cho xứ Đấy, còn về nhìn về cái phong độ của Sewell anh em thấy đấy cái phong độ khá là tệ hại này cho dù một đội hình mới trẻ uh, hoặc khỏe đi đấy nhưng với cái tuổi trẻ còn ờ, chưa có trải qua nhiều cái trận đấu cũng như thiếu cái sự gắn kết trong cái đội hình đó và chưa có nhiều cái kinh nghiệm chinh chiến trên mọi đấu trường thì chắc chắn sẽ rất khó khăn để uh, uh, có được một kết quả có lợi trước uh, một cái đội hình mà già cỗi như là Cotatia đó về mặt con người về mặt con người thì chắc chắn là Cotatia nhỉnh hơn là cái thằng xứ Wales rất là nhiều còn về tội về cái à, đội hình về sức bền thì chắc chắn là xứ Wales sẽ nhỉnh hơn à, Costa nhưng với cái độ mà à, thi đấu à, gắn kết với nhau ở các giải đấu vừa qua cũng như là đi xa tại cái vòng loại World Cup đấy rồi các trận đấu mà Costa cũng đã thể hiện là cái bản lĩnh của mình khi mà thắng lần lượt trước cái ông lớn này và chỉ chịu thua trước cái đội uh, đương kim vô địch của World Cup vừa rồi là Argentina với số 30 mà thôi đó thì chắc chắn trận đấu này sẽ rất là khó khăn dành cho xứ Wales trước uh, Costa Rica và so với những gì mà Tiến đã nhận định và phân tích cho anh em thì Tiến sẽ ờ, chọn cho anh em cái mã kèo là uh, có chấp nửa một cả chặn cho anh em đấy thì Tiến chỉ chốt cho anh em một mã kèo duy nhất trong cái cuộc đấu đầu này đó chính là có chấp nửa một cả chặn này Đấy thì anh em nhớ nhé, đây chỉ là cái mã kèo mà Tiến lên video để cho anh em tham khảo mà thôi Vì hiện tại chưa có được cái đội hình ra sân chính thức Cũng như là chưa biết được là Costa sẽ tung cái đội hình nào ra sân Rồi uh, Luka Modric hay là những cái tiền đạo mà chủ lực có uh, dự bị không Vì cái tuổi đời đã già rồi, nó không có còn nhiều cái sức bền Cho nên chắc chắn cũng có thể là Costa sẽ tung cái đội hình uh, uh, dày dặn kinh nghiệm trước đi nhưng sang hiệp 2 sẽ đổi đi những cầu thủ thay những cầu thủ trẻ mới mẻ hơn đó cũng có thể là có ta sẽ dành những cái cầu thủ uh, uh, già cỗi như là Luka Modric uh, vào sân ở hiệp 2 đấy nói chung khi mà anh em biết được cái sơ đồ chính thức ra sân của hai đội ấy, cũng như là biết cầu thủ nào chơi với uh, cái cái lối chơi tấn công hay phòng thủ rồi ai ra sân ai dự bị thì lúc đó mọi ma kèo nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều đúng không anh em đấy thì hiện tại tuy là chưa có nhiều thông tin về hai cái bóng này nhưng đây là những mã kèo trên youtube thì tiến xin nhắc lại là tất cả mã kèo này chỉ nằm ở mức tham khảo thôi nhé anh em thấy hợp mã hợp ý thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại với các mã kèo này đó còn không nữa thì anh em xem như là à, tham khảo về các mã kèo mà tiến đưa ra trên youtube thôi vì à, vì anh em biết trên cái youtube này đấy nó phải đề xuất cái à, video của anh em là sớm rất là sớm có thể là trước một ngày luôn nó mới đề xuất lên các video để cho anh em tham khảo cái mã kèo đấy cho nên tiến phải lên video nhận định cho anh em rất là sớm đó vì vậy mà mà những cái uh, thông tin về đội bóng còn chưa có được nhiều cũng như là về cái thông tin chính thức của hai đội đó cho nên tiến mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần chỉ nằm ở mức tham khảo thôi còn những mã kèo mà chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ thì lúc đó tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em còn cái việc mà để vào nhóm cùng đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước cũng như là là chơi hết cái mùa Elgo này đặc biệt là những anh em mà thua tha sau bờ ở cái mùa giải mà World Cup vừa rồi đó ở cái mùa World Cup vừa rồi thì chắc chắn là có rất là nhiều anh em xa bờ luôn vì uh, cái World Cup vừa rồi uh, cái giải đấu mà các đội bóng nhỏ cái đội bóng trung bình thì đã đi rất xa tại cái vòng loại World Cup cũng như là cái trận thắng uh, kinh điển của cái thằng á Gặp trước Argentina này đó rồi Maroc cũng tiến vào đến cái vòng mà, mà bán kết này đấy những cái trận đấu rất là hay đúng không anh em cũng khiến cho nhiều anh em rất là xa bờ luôn đó thì đây chính là cái cơ hội để cho anh em vào bờ thì những anh em nào mà muốn vào nhóm của Tiến ít nhất cũng phải có tầm 1 đến hai củ trở lên anh em nhớ nhé một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiếng chứ cầm vài trăm thì tốt nhất thì né tiếng ra đừng có liên hệ tiếng làm gì hết đó còn thứ hai là anh em phải có một cái trang chơi uy tín kiểu như là anh em phải chủ động phải chủ động cầm một cái trang để anh em chơi chứ không phải mà bị động chơi qua thầu qua cò mà báo ngoài trước ba bốn tiếng nếu anh em chơi như vậy thì mình chưa biết được cái đội hình ra sân ra sao chưa biết được những cái thông tin chính thức anh em chỉ à, báo trước ba bốn tiếng rồi đến lúc anh em muốn sửa kèo cũng sửa không được nữa đó rồi lỡ như cái trận đó anh em vào thua đi rồi rồi hai giờ bốn năm đá rất là khuya nha nên như anh em muốn dằn thêm cái hiệp 2 thì làm sao bằng thầu cái nó bắt máy nó dằn cho em được đúng không lúc đó nó ngủ rồi nói chung thì anh em nên chủ động cầm một cái trang để chơi thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều đấy thì anh em vào nhóm của tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em lấy một cái trang để anh em chơi cũng như là hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản rồi cách uh, uh, liên kết ngân hàng rồi cách nạp rút vốn này nọ các kiểu rồi để cho anh em uh, hiểu hơn về cách chơi trang để cho anh em tự chơi ok cho anh em đó thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nếu mà anh em nào mà hợp mã với cái những uh, mã kèo mà Tiến cho là nhận định này thì anh em cứ vào đó chỉ là tham khảo nhé anh em thấy hợp mã anh em vào còn không thì thì anh em xem như tham khảo thôi và cứ vào nhóm của Tiến đi để lấy những mã kèo chuẩn hơn ok thì uh, anh em nào bị quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh Tiến sâu kèo cũng như là cái kênh Tiến bóng đá này nhé à, ờ, và Tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mùa kèo mà anh em đã đầu tư